Bây giờ, các con hãy cùng xem ví dụ của cô nhé. Các con hãy cùng tìm hiểu ví dụ với cô. Mỗi lần cô lấy 7 chấm tròn và cô lấy hai lần như vậy. Vậy theo các con, 7 được lấy hai lần sẽ là bao nhiêu? Ta sẽ viết như sau: 7 x 2 bằng 14. Đây chính là phép tính nhân trong bảng nhân 7. Hãy giúp cô dựa vào phép tính nhân này xây dựng được hai phép tính chia tương ứng. Có dễ dàng xây dựng được không nhỉ? Nào, ta xây dựng hai phép chia tương ứng. Phép chia thứ nhất, đó là phép chia nào? Ta sẽ lấy tích là 14 chia cho 7 thì bằng 2 và 14 chia cho 2 bằng 7. Phép tính chia 14 chia cho 2 bằng 7 ta đã được học trong bảng chia cho 2. Và cô sẽ giữ lại phép tính chia đầu tiên của bảng chia 7 mà cô vừa thực hiện đó là 14 chia 7 bằng 2. Ta có một phép chia trong bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7. Bây giờ cô lại có ví dụ nữa, hãy cùng quan sát nhé. Mỗi lần cô lấy 7 chấm tròn và cô lấy 3 lần. Như vậy, 7 được lấy 3 lần, ta sẽ viết thành phép tính nào? Đó là phép tính 7 x 3 bằng 21. Dựa vào phép tính nhân này, các con lại giúp cô xây dựng hai phép chia tương ứng. Phép chia tương ứng thứ nhất đó là 21 chia 7 bằng 3. Phép tính chia thứ hai đó là 21 chia cho 3 bằng 7. Phép tính này chúng ta đã được học trong bảng chia cho 3. Cô lại giữ lại phép tính trong bảng chia 7. Đó là 21 chia 7 bằng 3. Vừa rồi, các con đã thấy cô dựa vào bảng nhân cô xây dựng bảng chia, đó là bảng chia bời.